nói con ơi thương vợ phải thương nó lớn tuổi đi nhỏ tuổi quá sợ con mình khổ chung mẹ đi chung mẹ cha đi chạy tại mẹ cũng lớn hơn cha nữa 4 tuổi nữa đó truyền thống truyền thống đó nó thương vợ nó già chút đi nó con nó mần ăn đầy đồ vậy đó vậy đó vậy là con hơn mẹ đó mẹ hơi hơn cha nó 4 tuổi thì bây giờ con dâu hơn con mình tới 9 tuổi hơn luôn mẹ luôn rồi mẹ thích nhậu á không phải mất không, bài luôn kìa uống bia không không uống bia uống rượu không à uống bia à, bốn sĩ chưa xỉn đâu bốn sĩ chưa xỉn ngày nào đám nhiều cũng nhậu mỗi ngày ngày tới tối luôn cha chở mẹ đi xong rồi hai ông bà xỉn chứ điện dân dâu đi rước à, chồng chở cha rồi con chở mẹ coi như hai vợ chồng là uống bằng nhau hay là hay là chị uống hơn ông yếu, yếu lắm yếu lắm không mấy một sĩ à, ngã lon rồi anh cô dâu đẹp quá hả đẹp quá đồ nhìn giống như là đồ á đây là đồ truyền thống của người khmer đúng không con dạ đồ truyền thống mà cái này hơi cách tân rồi mình làm dâu mẹ được mấy năm rồi dạ mới mới được 4 tháng trời đất ơi mới đây mà ủa vậy hả con dâu là ở chung với mẹ chồng luôn dạ không dạ ở riêng ạ à. trời ơi vậy là làm dâu chắc uh, ít lắm nè ha dạ làm dâu vào thứ bảy chủ nhật thôi dạ làm dâu vào thứ bảy chủ nhật thôi làm dâu ủa làm dâu mà còn có thứ bảy chủ nhật <laughs> từ thứ hai tới sáu nghỉ làm á tao làm dâu lạ lắm bộ tại em đi dạy một ngày tới hai buổi rồi công việc nhiều á nên à, ở bên nhà em tiện đường hơn thứ bảy với chủ nhật em mới về nhà được à ờ. tức là đi dạy gần đó rồi ở dạ. nhà mẹ ruột từ thứ hai thứ ba từ năm thứ sáu dạ thứ bảy chủ nhật mới về làm dâu dạ cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô dâu trong trường hợp nào cái lần đầu tiên gặp á là gặp qua điện thoại ba mẹ đi làm trên thành phố ừ. rồi à, ba mẹ mới nghe là con trai ở nhà có quen một à, cô gái lớn tuổi hơn con trai lớn hơn mấy tuổi em dạ lớn hơn tới 9 tuổi có chín tuổi à dạ thì à, mẹ mẹ cũng thắc mắc xong rồi mẹ mới gọi video call thì à. mẹ thấy trong điện thoại mẹ nói ý xin quá nè trắng cũng trẻ quá trời nè đâu có già đâu mà lúc đó nói chuyện với mẹ ngại lắm lần đầu tiên gặp mà rồi mẹ xưng với à, với em á là mẹ xưng à, mẹ không à nhà mình thì mình xưng là gì là lúc mới vừa gặp nhau luôn á ừ, gặp mình là mẹ thoại. đã xưng là mẹ rồi dạ đúng rồi mẹ làm gì mà mẹ nôn làm mẹ <laughs> của người ta dữ vậy mẹ tại người ta tuổi với, với ờ, mẹ nè là người ta có cháu hết trơn rồi còn còn mẹ chưa có ừ. cháu à, nôn nôn nôn có cháu nội thành ra là à. nhưng mà con trai mình quen một người hơn nó gần chục tuổi mình có nghĩ gì không mẹ nó khoái nói với con trai nói hồi nào giờ nói con ơi thương vợ phải thương nó lớn tuổi đi nhỏ tuổi quá sợ con mình khổ chung mẹ đi chung mẹ cha đi chạy tại mẹ cũng lớn hơn cha nữa 4 tuổi nữa đó truyền thống truyền thống Ủa? mẹ lớn hơn cha 4 tuổi ờ, bốn 4 tuổi thì à. rồi mình nói với con nói thôi con ơi tại ờ, thương vợ nó già chút đi nó con mình ăn đầy đủ vậy đó vậy đó vậy là con hơn mẹ rồi đó mẹ hơi hơn cha nó 4 tuổi thì bây giờ con dâu hơn con mình tới 9 tuổi hơn luôn mẹ luôn rồi đó chị hơn chồng chị 4 tuổi ờ, là chị năm nay sinh uh, 76 76 hả? Chồng em sinh năm 75 à, Bảy, à, còn chồng của chị là 79 mới qua nó lại giờ lộn chồng giờ đó Lộn, <laughs> lộn chồng nữa Chồng em lớn hơn chị này một tuổi Dạ. Tại phòng khám đa khoa SBB với đội ngũ bác sĩ và đồng nghiệp giỏi, chúng tôi từng bước hướng tới một dịch vụ y tế tư nhân đẳng cấp, đồng hành cùng khách hàng xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh, chủ động với bệnh tật. SBB Healthcare dùng yêu thương, trí tuệ để thức tỉnh và cùng nhau hướng tới tương lai. Đó. Là ờ. lẽ ra là chồng em cũng đang có Ch ờ, dạ. con dâu rồi hả? Đúng rồi đó. thì cà phê nay nhiêu rồi? Nó sinh năm 2019. Con nhỏ chị là nay sinh năm mấy? 11 11 Vậy là nhỏ hơn chút xíu vậy là con em nhỏ hơn con chỉ hai à. hai tuổi 11 với 19 là 4 8 ờ, chứ 8 tuổi em tính sao Thúy <laughs> gối nở thật sự là lúc mà chưa gặp ba mẹ là lo là ba mẹ chê chê là mình lớn tuổi hơn em cũng có bệnh trong người nữa rồi chuyện tình cảm trước đây của em á thì nó không được tốt sợ ba mẹ chê cái quá khứ của mình sợ ba mẹ chê mình lớn tuổi nó nên áp lực lắm rồi ba mẹ gọi điện là kêu qua bệnh chơi rồi mà ngay bữa đó thì em với chồng em lại đang giận nhau thì em đâu có dám tự chạy xe qua bển đâu rồi em cứ ờ, diện lý do em không qua được thì trong cái ngày hôm đó là ba điện hai mươi mấy cuộc ba chồng á hả thì ờ, tới tới chiều khoảng năm sáu giờ chiều thì ba chở mẹ qua tới nhà em luôn ừ. đem đem một hộp vịt quay một hộp ờ, sườn nướng qua mà lúc đó cái nhà này sao vậy lần đầu tiên con Đọc dâu nói chuyện qua điện thoại ừ. thì mẹ chồng gọi luôn là mẹ nè con ơi này nọ rồi giờ tới là ông à, ba chồng chở mẹ chồng qua tới tận nhà con muốn giàu quá rồi cảm giác em có bị ngộp không dạ lúc đó em bất ngờ lắm tại vì à, lúc đó nhà cũng đang có khách tiếp thầy cô thầy cô đến chúc tết á em có đi ra ngoài ngõ mua nước đá em đi bộ thì em thấy có một người à, giống như ba chở mẹ thì em thấy là họ đang tìm nhà thôi em không biết là ba mẹ em luôn à. thì em thấy đi hút rồi xong rồi cái lát em quay lại thì thấy ba mẹ đang ngồi sẵn ở nhà rồi bất ngờ <laughs> sượng lắm mà bữa đó em thì em mặc đồ bình thường rất là xấu mà với lại ừ, mặt tái mét à gầy tóc tay sò sò mình cũng sợ là không có ấn tượng đẹp vậy đó rồi mà hôm đó ba mẹ rất là thương ừ, hôm đó ba còn cho tiền em 500 ngàn nữa Trời như bị xì tết vậy đó <laughs> mới tới nhà con dâu tương lai cho 500 ngàn luôn vậy đó hả dạ bên này sao rồng rồng dữ vậy chị mua sữa uống hả dạ. sao không thấy ốm quá hả <laughs> bằng sao bữa bữa sau con già chơi sạp quá chưa có biết con dâu mình mà vô cho 500 ngàn luôn vậy mẹ cho hoài à. cho hoài để, để, hỏi đừng nói điện thoại đó để chị nói gì đó. chị nói điện thoại nói điện thoại ờ dạ. coi điện thoại đó <laughs> em xin lỗi em nghe không có được cho hoài vậy đó hả thấy thương quá hả cho tiền hoài luôn á em ơi em kiếp trước em tu ở đâu vậy bây giờ mình lớn hơn chồng mình 9 tuổi mà nhà tao nói thiếu điều là trải nguyên cái thảm đỏ để đón em về luôn là sao hỏi mẹ chồng nha thì thấy con dâu sao mà thương dữ vậy điều à, đẹp điều là, là biết làm mần ăn vậy đó đẹp điều biết làm ăn hả rồi thương nhà nhiều rồi biết mà vậy được rồi thương biết sao nữa thấy biết nàng dâu đẹp rồi điệu nữa ừ. là... không có điệu mấy, mấy biết điệu biết điệu, không phải là điệu nghe biết điệu à, biết, biết điệu hả điệu ông ơi tại nói không cảnh ui nó nó khác nghĩa hẳn luôn anh linh tôi nghe tiếng chỉ gì cái chương trình này mà về má con người ta lục đục luôn á một tay nhờ anh đó anh linh à tiếng khmer với tiếng việt nó, nó lẫn lộn nhau vậy đó nói <laughs> phải cứng mà nói tiếng việt không có rành đâu mẹ nói à? tiếng gì chưa rành đâu bây giờ nói tiếng khmer đi không rành đâu à, à giờ nói tiếng chị thử nói tiếng khmer cho à. em nghe cái coi bây giờ anh linh hỏi cái gì nhưng mà chị cứ nói tiếng khmer bây giờ chị từ lâu tới chị làm công việc gì đó là thứ sai mình dẹp ở trên miếng nha Sera là làm ruộng Ừ. <laughs> hay đâu khách ít khách tâm bình ừ. xã long mỹ hay shopping son à anh bao nhiêu tuổi 51 rồi 51 tiếng khmer nói làm sao chị hai sấp muôi hai sấp muôi à. mai mốt ai hỏi anh bao nhiêu tuổi anh nói hai sấp muôi nghe chưa hai sấp muôi hay ăn nuôi hai sấp muôi hay ăn nuôi <laughs> một hồi là khán giả không hiểu gì hết trơn á <laughs> bây giờ mình quay à, trở à, lại cái câu đi. chuyện đi <laughs> khi mà mình chuẩn bị đám cưới á, thì có cái gì đó ấn tượng để kể cho khán giả nghe không nè lúc ừ, trước khi đám cưới á, thì cũng có một số chuyện buồn ừ, không phải phong tục là giống như là quan niệm của ba mẹ khác em thì em muốn theo làm theo hiện đại còn mẹ thì mẹ muốn làm theo truyền thống ví dụ như cái việc bưng mâm quả đi thì à, em muốn bưng bằng cái mâm mà bằng vàng á thì bưng lên rồi chụp hình rồi à, có vàng bưng mâm nữ vàng bưng mâm nam thì trao quả nó rất là đẹp thì mẹ thì mẹ muốn bưng thúng mình theo phong tục là bưng thúng thì không có nam nữ thanh niên mà có những người già bưng dạ rồi thì em nói mẹ ơi con muốn bưng mâm cho nó đẹp với có mướn con có mướn đồ cho nam với nữ rồi rồi mẹ nói thôi à, làm theo truyền thống đi bưng thúng đi rồi cho mấy bác lớn tuổi bưng còn à, mấy nam thanh niên đó, nó mặc áo sơ mi rồi, rồi nó nó nó nó dắt trái cây là bên em có dắt trái cây như là bùn dừa nước nè hay bùn thuốc nốt bùn dừa rồi bùn chuối À, những cái loại trái cây đẹp đẹp á em lỡ đặt đồ rồi mà rú cuộc không được á cũng hơi buồn theo phong tục là đám cưới là bưng thúng hả do dạ, hồi xưa nha cưới à, tôi cũng vậy là bưng thúng mà bạn vậy mà làm vậy tại mấy người già già đó phải à, bưng thúng ha để cái thúng vô đó cũng để lễ vật vô trong thúng à, đó là phong tục mà dạ. Thật ra nếu mà làm phong tục xong làm lễ rồi rồi mình muốn chụp hình đẹp á thì mình lấy mâm vàng vô đâu khó gì khó đâu nhưng cuối cùng là ai thắng à mẹ thắng mẹ chứ, thắng vượt qua mẹ được <laughs> như mẹ còn có một số chuyện cũng buồn nữa ví dụ như nhẫn cưới đi tại vì em à, tay em ốm em không có mang giường nhẫn nào hết em ngủ chồng em đặt nhẫn cưới thì bận á không có đi đặt với em thì cách ngày cưới hai ngày mới đi mua và không có cái nhẫn nào vừa với em hết thì mua đại đeo đại luôn xong rồi tới cái lúc làm lễ cả bên đàn trai và cả bên đàn gái đều không có nhớ tới cái vụ mà trao nhẫn cưới cho nhau trước hai họ thì rút cuộc làm xong này kia hết mọi người tản ra hết thì hai chồng vô trong phòng á lén lút đeo những cưới với nhau trao. tự đeo với nhau trong trong phòng á mà thấy tuổi tuổi cái tự nhiên sao mọi người lại quên khúc đó quên rất do anh ông mc á dạ chứ đúng ra có mc là là sẽ nhớ dạ đúng rồi cái chuyện đó cái là của mc họ này. sẽ dẫn dắt đúng cái buổi đó dẫn dắt tao nhớ không mà cũng không trách được tại vì cái thế hệ trước là họ không có đeo nhẫn cưới à. nên họ không có nhớ chuyện đó cái cái, cái bữa đám cưới vui không có múa gì múa xỉn luôn cái bữa mà rước dâu đàn trai bữa đó mưa tầm tã luôn mẹ múa mà giống như sàn gạch trơn á mẹ té luôn mẹ té dập mông mẹ té dập mông trời ơi té dập mông luôn hả muốn sao mà té dập mông dưới trời mẹ xỉn rồi lúc đó mẹ xỉn rồi muốn muốn sao bây giờ không xỉn mẹ dám múa không mình đứng lên mình múa thử coi con không biết múa nha mẹ mẹ biết múa mẹ múa thử coi con ờ. xoay chân tay na đi ôn ơi bài quê tóc Aswatanti Nipcho Pong ờ, Bây giờ mình múa thử rồi chị, cả Chị chỉ em cái tay đi chị Em không biết múa Vai chân tin ri ồn ơi Bạch mẹc xa khá Pong ơ tha na Sư trường ra đây Sư tin dịp đây Anh đi gốm mà anh ơi Em làm như là anh bùa vậy đó ờ. Hả? ủa sao con người khmer mà không biết múa <laughs> dạ tại con đi học nhiều tiếng việt không à chị không biết là cái phong tục đám cưới của người khmer nó như thế nào em là có nhiều cái lễ lắm ví dụ như tối nay là đại đi thì sáng của ngày hôm đó là sẽ có cái phong tục hái bông cao mà lựa cái người đàn ông nào mà có gia đình im ấm á hai người đàn ông đó sẽ một người đại diện cho cô dâu một người đại diện cho chú rể sẽ leo lên cây hai cái cao lựa hai cái cao nào mà nó cân xứng với chiều cao với nhau á mà nó phải nằm ở hướng đông của ngôi nhà ờ, leo lên hái cái bông cao xuống thì nếu như mà cô dâu chú rể mà có quan hệ trước hôn nhân á, thì bông cao nó sẽ bị nứt ra còn nếu như mà không có thì bông cao nó sẽ rất là đẹp thì thường thường là hái bông cao xuống là những cái người hàng xóm đó họ rất là nhiều chuyện họ canh me coi sao để họ đi đồn á thì cũng may là cái bông cao của tụi con rất là đẹp thì được mọi người khen vậy đó rồi buổi tối thì đãi tiệc á là trước khi đãi tiệc là sẽ có cái phong tục gọi là cột chỉ tay chúc phúc á đầu tiên là sẽ có ông trưởng tộc ông vụt tay trước rồi tới ông bà cha mẹ rồi mấy bác mấy gì trong dòng họ rồi tới khách thì mỗi sợi chỉ đỏ là một lời chúc phúc ừ, lúc đó thì ba mẹ với mọi người có thể trao tiền hay là trao quà gì đó cho con nhưng mà chú cũng tin cái vụ bông cao nha dạ. do hai ông hái bông cao đi rồi ông, ông làm bị gì sao à, cái nhất ông lựa bông cao có ông hái cái này ừ, cũng phong tục ừ, xưa thôi mấy bà nào cứ nhìn cái bông cao nó người ta dạ đúng rồi ăn ngủ nhau chưa không không thể nào mà nói đúng vậy rồi đâu có người ta cắt rồi người ta bó vậy nè à. bó người ta, ta coi cái đó là biết á à, thì ta cắt nó biến tới mấy người bạn bà đó người ta gạnh đó à, tức là mở ra thấy nó nứt là biết là hai chồng nhưng mà cố gắng mấy ông hái cao hái được tôi cái bông cao nào nó đẹp đẹp một chút nha dạ. ủa lúc đám cưới chị hái bông cao đẹp không đẹp <laughs> tức là mình à, cùng à, người khmer hết vậy thì chắc là phong tục tập quán rất là quen thuộc rồi đúng không dạ. à, nhưng mà khi về làm những ngày đầu tiên về làm dâu đó cái tục lệ người khmer làm dâu nó khó hơn so với người kinh không theo con nghĩ là nó dễ hơn á dễ hơn hả dạ không biết gia đình khác làm sao chứ gia đình con á là dễ lắm mẹ dễ lắm Nhà, ngủ tới 6 giờ mới dậy 6 giờ sáng hả dạ ủa 6 giờ sáng là sớm lắm á <laughs> không ở dưới quê là 6 giờ sáng là à, trễ lắm á ủa vậy đó hả chứ thường là dưới quê là mấy giờ dậy con với quê thường thường là 4 giờ là 4 giờ. À, đất ơi, 4 giờ dậy nổi không Thúy? Đúng rồi, dạ không. Dạ, đương nhiên là không rồi. Cô dâu này là có chắc có 10 giờ <laughs> mới dậy. 10 giờ 11 giờ đó. Dạ. Rồi con gì làm dâu con làm những gì nào con kể chú nghe coi. À, ở nhà mẹ là ba ngày đầu làm dâu là mẹ với bà ngoại là không cho làm gì hết. Ừ. Mình thì mình quen ở nhà mình quen làm rồi mà mình không cho mình làm mình ngại mà mình cũng biết là mọi người nói thiệt hay nói giỡn nữa. Cứ làm cái ngoại la ngoại nói tại vì nếu mà ba ngày đầu làm dâu á mình làm nhiều á thì cuộc sống làm dâu của mình sẽ rất là cực rồi qua ba ngày sau đó thì con muốn phụ gì con phụ mà qua ba ngày sau em cũng được làm gì hết á mọi người giống như là ai cũng có công việc hết trơn rồi ủa sao cái cái cái cái phong thủy đó thí dụ như về làm dâu mấy ngày đầu mà mình khổ là coi như mình khổ dài luôn vậy thì mình tránh mấy ngày đầu làm dâu á hả ngoại nói như vậy vậy là ba ngày đầu làm dâu là mình ăn ngủ không chơi không <laughs> để phong thủy sao này nó tốt về làm dâu thì mẹ quá dễ đúng không dạ có bao giờ mà buồn mẹ gì đó từ lúc làm dâu giờ không dạ không trong thời gian làm dâu thì không có buồn mẹ mà có làm cho mẹ buồn cha mẹ làm gì mà buồn thương con không hết buồn gì mẹ có buồn dâu gì không không có giận nó gì không không giờ muốn chúc mừng cho nó có cháu sớm bụng với người ta được rồi mới có 4 tháng mà có gì trời người ta có trước hết trơn rồi đó <laughs> dạ. mình giao vô mình mình chưa có nè người ta cưới trước một tuần gì đó à, người ta có rồi mà mình có hết rồi Ủa vậy là... có bầu rồi Nôn. ủa trước khi cưới có bầu được hả ai biết cái đó à, <laughs> bây giờ xã hội phát triển rồi chuyện uh, có con trước sau thì thấy uh, ông bà giờ cũng không quan trọng nữa dạ. miễn sao yêu thương là được rồi rồi trong lúc mình ở làm dâu uh, mấy tháng này đó giữa hai mẹ con thấy hợp nhau điều gì ừ, hợp nhất là nấu ăn nấu ăn mẹ nấu ngon lắm học được cái cách nấu ăn của mẹ thì con con nấu mẹ cũng khen nấu ngon nữa à hợp nhau anh mẹ thích nhậu á là mẹ khen con làm mồi nhậu ngon Trời đất mẹ nhậu dữ không cũng dữ à dài lo mất bài luôn á không có mất, bài luôn kìa uống bia không không uống bia uống rượu không à uống bia uống rượu không à uống rượu không hả à. uống lần mấy mấy xị à, bốn xị chưa xịn đâu bốn xị chưa xịn <laughs> chưa chưa xịn wow mà mà nhậu mỗi ngày không mẹ ngày nào đám nhiều cũng nhậu mỗi ngày ngày tới tối luôn có khách vô nhà cũng nhậu mà thương mẹ ngày luôn mẹ nhậu nhiều nhưng mà thương mẹ cái là dù mẹ có xỉn về mẹ đi đám về xỉn về mẹ cũng nhớ nhiệm vụ của mẹ nha mẹ cũng phải coi gà vịt hay là bò này kia no chưa rồi dăng mùng cho nó này kia Gì? dăng cho bò dạ, cho, con bò hả dạ con bò rồi mẹ em dăng mùng cho bò ngủ luôn hả dạ ngủ Con bò nó thấy thư, sướng hơn tôi trời con bò nó thấy thư, sướng hơn tôi trời tôi thấy ai dăng mùng tôi ngủ luôn á <laughs> con thấy mẹ con xỉn đánh ba con chưa à, mẹ hay la thôi la thôi đúng không la thôi không có quýnh tại quýnh con không biết chỉnh <laughs> là lúc đó ờ, con đi đón mẹ về mẹ bình thường á mẹ đi nhậu bên ờ, bên uh, xóm xóm á đi xa xa nè ừ. Dạ. cha chở mẹ đi xong rồi hai ông bà xỉn chứ điện dân dâu đi rước à, chồng chở cha rồi con chở mẹ <laughs> coi như hai vợ chồng là uống bằng nhau hay là hay là chị uống hơn ông ông uống thua cha ta tôi tôi uống hơn tôi hơn ông Ông yếu, yếu lắm, yếu lắm không mấy một sĩ à, ngã lon rồi chị bốn sĩ chưa xỉn hả chưa ngày xỉn lên mẹ chị có la ba rồi có la con không không nghe chưa bao giờ la con luôn Ồ. la gì vô người ta yêu nha yêu nhất la gì yêu nhất không? à, yêu nhất yêu nhất luôn yêu hơn chồng của mẹ luôn thấy chưa chị nhậu nhiều vậy có bệnh không chị không, có có thì sao nói không có bệnh lâu lâu nó bệnh đau đau da vậy mua một vị là hết rồi nghỉ ngày hai ngày là hết sao vậy dày làm tị hết hả không nó một vỉ thuốc một một thuốc một vị Đâu nói kìa. không kìa nghe nó nói kìa Con có lần á là đợt đó con việc trường nhiều quá học sinh thi ở cuối năm á ừ. thì bận quá cái ba tuần không có về nhớ mẹ cái bữa đó mới điện cho mẹ là mẹ ơi con nhớ mẹ quá chừng 10 20 phút sau thôi cha chở mẹ qua liền Ừ. mà đem theo quá trời đồ ăn luôn hôm đó là thấy mẹ xanh lắm nói mẹ ơi mẹ không khỏe sao con thấy sắc mẹ mẹ xanh quá mẹ nói là mẹ đau bao tử mấy tuần nay rồi hai ba tuần không gặp thôi cha ốm mà đen xuống cái bữa sau em mới qua nhà nè mua nước yến cho ba mẹ rồi mua thuốc cho ba mẹ mà thấy mẹ vui lắm gần như hồi xưa tới giờ không có ai mua yến cho mẹ mẹ thì nói là con đừng mua gì chơi mẹ không thích mấy cái này mẹ không biết uống mấy cái này mua rượu <laughs> thôi trời ơi bệnh người ta đi thăm mà còn kêu mua rượu thôi uống bớt rượu lại thật dạ. ra dâu nó đúng đó ừ. uống nhiều quá không có tốt đâu thấy mẹ bệnh là đau bao tử là uống rượu nó còn mệt nữa đó ừ. nha mốt đổi qua uống nước khác đi nha tại quen nước đó rồi nước khác uống không có được đó nước ngọt uống cái vô không có được ói liền quen nước đó rồi quen nước đó, quen nước đó dạ, rồi. Dạ, mà dạ, nói vậy á quen cái nước đó rồi chú thấy mẹ chồng rất là thương con luôn mà con dâu nó cũng thương mẹ chồng ừ. mà chú thấy cũng kỳ tuần làm dâu có hai ngày thứ bảy nhật mà ba tuần còn không về coi mất hết sáu ngày của ta hết về đều chút nha dạ con cũng cố gắng thôi cố gắng chứ sao không cố gắng được công việc mà có em bé thì sao dạ ừ, <laughs> chắc là cũng phải sớm sớm để cho mẹ có cháu để đỡ nhớ chứ dạ cũng đang thèm lắm <laughs> nếu mà mẹ chồng bỏ nhậu thì con dâu nó mới đẻ còn mẹ chồng nhậu hoài nó nghỉ đẻ luôn á <laughs> giờ mẹ chồng còn cái nào có cháu sớm đi rồi mẹ chồng bớt nhậu đó bây giờ à, không bỏ được bớt thôi bớt, bớt thôi chừng nào có đám mình nhậu chừng nào có cháu mới, mới, mới bớt lại chừng về chưa có cháu mới làm gì chứ khác là phải có cháu mới bớt nhậu à, đúng không bớt nhậu trời đất quý thần ơi thôi giờ để kêu coi chồng có tới coi sao nha đúng rồi đó rồi. kêu tới rồi hỏi coi chừng nào có cháu để cho hả chỉ mau dừng lại đừng có nhậu nữa mời con trai của chị tới coi dạ À, chào chị xin chào em xin chào <laughs> mời à, đâu hai chồng ngồi kế nhau để à, xui ngồi kế nhau đây nào mang ngồi đây nè mẹ ôi hai đứa kìa xanh tông sượt tông dễ sợ rồi em đeo cái gì ở trước đẹp quá vậy cho ảnh mượn đi ảnh làm mc cho nó nổi rồi đẹp quá em giới thiệu mình tên gì đi dạ em tên thạch minh à, tên minh thạch minh hả nhiêu tuổi rồi dạ hai hai mốt wow lấy vợ sớm quá hả <laughs> công nhận con 21 tuổi mà con học ờ, phi công cũng sớm ghê nói chung ba nó ba nó cũng 21 luôn á không ba nó cũng 21 rồi cũng lái ba luôn <laughs> ba con còn bà xui nhỏ dạ. bà xui là ông xã bằng tuổi hay nhỏ hay lớn hơn ông lớn hơn 4 tuổi ngược lại bà xui là tên gì nè giới thiệu ra thạch thị nghĩa thạch thị nghĩa à, sinh năm mấy năm tám tám mươi tám hả năm mươi tám bà xui sinh năm năm tám là bà xui lớn hơn ờ, bà xui bên đây là 10 tuổi 12 12 tuổi xui này không nhậu xui này nhậu nó mặt nó hơi già rồi đúng rồi bà xui này nhậu lại bà xui này không không lại không bà giết nhiều lần lắm rồi đúng không <laughs> hồi nãy thì em có hỏi chị xui của chị á về cái vấn đề là có thai trước khi mà cưới chị nghĩ như thế nào về chuyện đó ạ à? nếu như mà con có bầu trước khi cưới mẹ chịu không ừ, chịu không nấu lá ờ. gì đó Trời chết luôn Có cháu bụng sớm có gì đâu Đã bây giờ hồi, hồi bây giờ ai cũng, cũng vậy Thì có người ờ, ừ, cưới người đẻ liền <laughs> cưới đẻ liền không cưới bữa đứa sao đẻ à thậm chí là người ta đẻ trước tao mới cưới nữa yeah. Dạ. đó mình có vậy không còn đây là sao cũng cưới cưới ờ, năm 2000, 2001 tháng 10 có con trai nè Vậy là cái buồn cao nó cũng tốt lắm á vậy tại mình à, lớn tuổi hơn rồi phải tầm bảy bả đâu <laughs> cái vụ này nè nít quỷ này nè <laughs> nó nhỏ hơn 9 tuổi nè lúc đầu kêu bằng chị chị chị đúng không rồi lúc lúc sau mà con kêu con tỏ tình sao con nói chú nghe coi lúc sau con tỏ tình hay là bên đây bà chị bà tỏ tình với con không có tỏ tình nhắn tin không à nhắn tin sao chị ơi em yêu chị hả <laughs> là những tin nhắn đầu tiên á toàn là của mợ chính nhắn luôn. Ông không biết nhắn ông muốn cua nhưng mà ông không biết mợ nhắn chính nhắn giùm đúng không ờ xong rồi có một người bạn cũng là bạn của mợ chính cũng là bạn thân của em luôn bằng tuổi luôn rồi bà ổng qua nhà bà ben á ổng ổng nhờ bà ben nhắn tin giùm khi mà cua được rồi á thì ổng mới không cần hai bà kia nữa <laughs> thấy thương quá à ông ngon hiền ghê á nhưng mà chú hỏi thiền này con Thật ra lúc lúc con chuyển từ lúc mà bây giờ về nhà còn chuyển từ em sang anh nó nó khó không không à. không có bao giờ xưng nhau anh em hết á vậy hả chứ xưng gì hồi hồi lúc ờ, mới thì chị em sau đó là kêu ờ, à, ổng đặt biệt danh cho con là heo còn ổng là ọt ọt là ọt gan á à. ổng à. mê đàn ọt gan lắm rồi tới khi mà cưới nhau rồi á thì kêu ờ, vợ chồng rồi, rồi xong rồi bây giờ thì ổng kêu cục vàng luôn rồi cục vàng trời ơi quá <laughs> thôi vậy đi ơi. tụi tác nói chơi vui chứ tụi tác không là gì đâu con nãy giờ thật ra là linh thấy à, trong gia đình chúng ta luôn luôn có những nụ cười chưa bao giờ có nỗi buồn trong đó cả à, nó cũng chỉ một chút chạnh lòng chút xíu thôi gọi là chưa có cháu thôi nhưng sắp tới đây thì sẽ có cháu sẽ có thêm những cái niềm vui trong gia đình nữa hai bà xui lúc đó lo chăm sóc cháu là chính bớt nhậu một chút dạ <laughs> mà, mà mà đẻ con giống ờ, chú linh đi Ủa? rồi cũng ờ, phải là giống người nha, giống cái tánh ờ, vui vẻ dạ, dạ, giống đó tính vui vẻ chứ giống chú linh mệt à hết hồn thú hồn nên ta nói hơi chưa hơi chưa hết mà à, nghe nó giống chú linh rồi không chú linh vui không vui ở dưới quê mọi người có thích chú linh không có mà coi chân chú tiếng không à, à. ai cũng thích hết thật ra chú linh về vĩnh long nhiều lần lắm rồi à, linh cũng hay về những cái vùng có đồng bào khmer đó như sóc trăng nè trà vinh nè những cái vùng đó đông người khmer lắm và linh cũng đang xây dựng một cái gọi là dự án văn hóa tín ngưỡng tâm linh người khmer đó là giếng tiên ở dưới sóc trăng á lúc linh rất là yêu yêu quý người khmer luôn hôm nay gặp gia đình rất là nhiều cảm xúc đặc biệt là gia đình rất là vui phải đặt gia đình là gia đình vui nhộn dạ <laughs> hoặc là tiếng cười ai cũng cười rất là tươi luôn á và chính cái nụ cười này nó tạo nên phong thủy rất là tốt trong gia đình thật ra hai đứa nhìn tưởng đâu 20 không á còn hai người này tưởng đâu mới có 30 <laughs> bớt bớt lại mình nói 18 tuổi gì đi ừ, còn à. còn nó mừng chút nó tới 30 còn nó già quá <laughs> rồi bây giờ nè hai đứa hứa với à, dạ nói tiếng dạ, dạ, cho mẹ cho dạ. thoải mái nè mà con hứa với bà mẹ con sẽ có cháu rồi con chăm sóc vợ con thì chăm sóc ba hai mẹ con xong mai con con ngồi chờ đấy thì con à, lịch à, cháu anh nhiều mới mơ nhậu vào trong sợi mơ មេថា<laughs> សុំចាប់ដៃឲ្យកូនឆាប់មានចៅឲ្យជួយស៊ីតិចម៉ែងឪជាកុំឲ្យខុសគ្នាអីអញ្ចឹងបានហើយម៉ែសុំ ờ hạnh phúc suốt đời luôn rồi và tiến sẽ xin cho hai vợ chồng con à, giống cha giống mẹ đừng có cãi lộn gì hết anh mừng ăn khá giả giống cha giống mẹ được rồi <laughs> Dạ. mẹ xin cảm ơn <laughs>